thân mến hiện tại thì uh, bên Nguyễn và Tuấn Cửu trong cái series để mà uh, hỗ trợ những khách hàng cập nhật thông tin gần như là tất cả những dự án nhà thấp tầng của khu Nam Sài Gòn thì ngày hôm nay thì bên Nguyễn và Tuấn Cửu quay lại với dự án nhà phố thấp tầng mặt tiền đường Nguyễn Phú Thọ duy nhất tại khu Nam Sài Gòn đang mở bán mới à thì uh, hiện tại thì dự án uh, với tên thương mại là Veneta Avenue với số lượng cực kỳ khan hiếm chỉ có 43 sản phẩm nhà nóc tầng và làm trên vị trí mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ một trong những dự án mặt tiền đường 60m ờ, trục chính của khu Nam Sài Gòn và đặc biệt là đang mở bán mới à, nhắc lại một lần nữa các anh chị là đang mở bán mới với rất là nhiều cái chương trình cũng như là những cái phương thức thanh toán hấp dẫn cho những khách hàng đầu tư và có dự định an cư sau này à, thì à, đầu tiên thì à, rồi, ờ, đồng hành với anh Nguyễn và cũng là anh quốc thủ một trong những người anh chuyên thị trường của Việt Nam Sài Gòn ạ. À. Rồi, cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều. À, nói đến là nói đến là khu Nam Sài Gòn thì không không ai là không biết đến là một tập đoàn rất là lớn đó là Phú Long dạ, và một tập đoàn kết hợp và đi song hành với Phú Long là Capitaland. Dạ, thì rồi. sắp tới uh, à, Capitaland và Phú Long sẽ là cho ra, ra mắt một dòng sản phẩm shop house à, gọi là căn à, nhà phố thương mại phong Bê Nguyễn dạ, à, dọc theo à, mặt tiền đường à, Nguyễn Hữu Thọ với diện tích là 7 nhân cho 30 và 6,8 nhân cho 28 ờ, thì à, bên Nguyễn cũng xin phép được là cập nhật một cách rất là chi tiết về cái thông tin sản phẩm này thì đây là một cái dự án nhà thấp tầng đầu tiên à, liên doanh giữa à, quỹ đất của chủ đầu tư là tập đoàn Phú Long và đơn vị phát triển dự án là Capital Land à, thì đây là cái dự án à, gọi là nhà phố đầu tiên mà chủ đầu tư các quận lên họ phát triển tại khu vực Nam Sài Gòn họ có thể họ phát triển cái dòng sản phẩm uh, ờ, Riviera Villa hoặc là Palm Residence hoặc là dự án rồi là một số dự án bất cần tại phía đông thôi nhưng mà đây là dự án đầu tiên ở khu vực Nam Sài Gòn với sản phẩm là 43 sản phẩm với trên cái quỹ đất là 1,5 hectare à, với thiết kế cảnh quan từ cái bồ và pháp lý vững chắc của dự án đến từ Vĩnh Long thì dự án này có tổng cộng là 43 căn nhà phố với thiết kế là 7 x 28 đó là những thiết kế mặt trong và thiết kế mặt ngoài là 7 x 30 và thiết kế mặt tiền đường à, Nguyễn Hữu Thọ với khoảng lùi là lùi trước 5m, lùi sau 5m thì đây là dự án nhà phố đầu tiên của khu Nam Sài Gòn là dự án nhà phố hai mặt tiền kinh doanh nhà phố nhân thì rất là độc đáo thì hiện tại thì dự án đang trong giai đoạn là bút kinh thì dự kiến mở bán vào tháng 9 năm 2022 và bàn giao cho cư dân vào quý 1 năm 2025 uh, với cái nhịp hạ tầng đó là uh, cụm chung cư của tổ hợp Celesta City sẽ bàn giao và đồng thời là bàn giao dãy nhà thấp tầng à, à bên Nguyễn ơi cho uh, Phú sự hỏi tí xíu à, khi mà cư dân mà sở hữu cái uh, sản phẩm uh, tại uh, cái Celesta này á yeah. Dạ. thì cái cụm Celesta gọi là cụm khu dân cư Celesta giống như bên Nguyễn đang uh, có thể là uh, thông uh, thông tin đến mọi người như vậy đó yeah. Dạ. thì cái tiền ích của cái dự án này và cái cùng khu dân cư nó có những cái tiện ích gì mang lại những cái gọi cái giá trị gì cho khách hàng khi mà họ lựa chọn trong khi ở đây là khá nhiều cái sản phẩm để cho khách hàng lựa chọn trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ này em anh Nguyễn dạ. thì nếu như mà cảm ơn chú chủ nếu như mà nói về cái cái tiện ích tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ này chúng ta thấy là đây là trục xuyên suốt nối từ khu Nam Sài Gòn đến khu vực trung tâm của thành phố trên một đường chính thôi cho nên là rất là nhiều cái tiện ích ngoài khu tại khu vực này đồng thời là chúng ta có là chủ đầu tư Phú Đông họ cũng đã hình thành cái quỹ đất như thế này đường Hiếu Thọ thì anh Sửu và các quận thì chung là chúng ta nếu tính từ quận nhất thì chúng ta có hai bên đường thì phía bên trái á, là những dãy của trường Tượng Phú Long rồi bên phải sẽ là công ty lớp năm cây của trường Tượng Phú Long thì cho nên là hiện là, là cái phía tay trái nó đã hiện hữu rồi cho nên là chúng ta dễ dàng sở hữu những cái đất ngoài khu của Phú Long nhưng mà đặc biệt thép Hồ Lên là một trong những chủ đầu tư về nước ngoài rất là uy tín trong việc phát triển à, những cái cảnh quan cảnh quan và những cái tiện ích nội khu đúng rồi à, đối với dự dễ Celesta này trên cái layout mà ờ, cập nhật hiện tại chúng ta có rất là nhiều tiện ích tại khu vực 43 căn nhà phố này đúng rồi kể những tiện ích về à, của chung cư cao tầng Celesta hay và Celesta Mai rồi đó, cho nên là khi mà chúng ta sở hữu chắc chắn đây là một cái môi trường sống đẳng cấp của phía tay trái trên đường Nguyễn Hữu Thọ tay phải trên đường Nguyễn Thọ trên trục Celesta City do rất là phát triển trên vùng đất Long rất là uy tín và pháp lý à, cho nên là đây là hai chủ đầu tư rất là tiềm lực ở Việt Nam cho nên là hy vọng đây sẽ là một trong những dự án đầu tư gọi là bậc nhất tại trong năm 2022 này rồi cho Phước Sửu hỏi là nếu mà sắp tới chủ đầu tư triển khai thì pháp lý của họ đến đâu rồi và dự kiến là pháp lý mà khi khách hàng sở hữu là những giấy tờ gì? nha dạ. yeah. à, cảm ơn Phước Sửu thì nếu như mà pháp lý hiện tại chủ đầu tư đang truyền thông á thì dự án là cuối năm nay thì sẽ có vấn đề giấy phép xây dựng cũng như là một trên 500 hiện tại chủ đầu tư đang săn lắp mặt bằng rồi thì dự kiến là sau cái đợt mở bán này thì ờ, chúng tôi sẽ tiến hành ờ, gọi là uh, xây dựng và cũng như là đồng hành với tiến độ xây dựng sẽ là tiến độ thanh toán của khách hàng cho nên là chúng ta an tâm về cái dòng tiền khi mà chúng ta uh, thanh toán đối với dễ này và đảm bảo rằng là dễ sẽ được bàn giao vào quý 1 năm 2025 cho nên là trong quá trình nhận nhà thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều hạ tầng cũng như là pháp lý để khách hàng yên tâm khi mà kiếm tiền ở đây thì đối với người Việt Nam thì chúng ta sẽ hữu lâu dài người nước ngoài thì chúng ta sẽ hữu 50 năm à dạ. vậy là quá đầy đủ quá tuyệt vời phong một cái dự án gọi là gần như là pháp lý chuẩn chỉnh 100 phần trăm với một cái vị trí đắc địa và phước sự còn đang đang một cái thắc mắc rất là thắc mắc là đối với cái vị trí này á khi mà lên à, và Phú Long triển khai cái dự án shop house thì cái dọc đường Nguyễn Hữu Thọ như vậy đó là xe đi lại rất là nhiều và thường là gọi là thường hiện trạng gọi là kẹt xe và xe không đi nhiều thì à, khu Nam nó có những cái hạ tầng gì để là coi như là à, khắc phục cái tình trạng này hay không? Dạ. thì thật sự thì à, nếu như mà nói về cái à, cái à, an an toàn của cư dân cũng như là về cái cái gọi là cái cảnh quan á hiện tại là đối với dãy Celesta Avenue này chúng tôi có một cái khoảng lùi rất là lớn ừ. khoảng lùi khoảng 20 mét vào trong và do đây là thiết kế của trên cái quỹ đất của đường Phú Long khoảng lùi rất là lớn vào trong cho nên nó đảm bảo là cái việc xe chúng ta di chuyển từ mặt tiền đường Nguyễn Thọ chúng ta vào sử dụng tiện ích của số hào rất là an toàn là cái thứ nhất cái thứ hai đó là chúng ta có những cái bãi đậu xe riêng nữa dạ yeah, hả à, và kiểu như là cái cách tiếp cận từ cái mặt tiền đường đi lên họ dễ nó là thích cho nên là nó gọi là nó sẽ tiếp cận khách hàng một cách rất là tự nhiên cho nên là khi mà chúng ta sở hữu những cái thao này rất là tiện để mà kinh doanh đó à và, và một cái điều đặc biệt nữa đó là ừ, à, cái à, à, cái uh, bên ngã tư à, Nguyễn Văn Tòng Văn Linh cái hầm chui uh, gọi là gần xong một là hầm rồi và sắp tới là hoàn thành một cái uh, hầm chui ba tầng hai tầng nổi và một tầng chìm và một cái điều đặc biệt nữa là sau khi dọc dọc cái đường Nguyễn Hữu Thọ này bên Nguyễn sẽ hình thành một cái uh, cái tuyến metro số 4 yeah. Dạ. có thể là đi âm lòng đất luôn và những cái cảng uh, của cảng sông giống như khu chế xuất Tân Thuận và những cái cảng uh, dự kiến nó sẽ dời về uh, Hiệp Phước và gần như đây là à, sẽ hạn chế xe công đi lại bởi vì họ sẽ tập trung đi vào cái tuyến vành đai 3 và vành đai 4 bên dạ. Nguyễn. Dạ, thật sự thì cái tuyến ờ, cao tốc với Đức Long Thành là thật sự là một trong những cái dịp hạ tầng mà à, những anh chị bất động sản cũng như là những khách hàng Việt Nam rất là chờ đợi bởi vì khi mà nó xong rồi á thì rõ ràng là một cái lưu lượng rất là lớn xe container sẽ không có quá chen qua đường biểu họ nữa mà đi trực tiếp từ bến lức đi trên cái tuyến cao tốc nó rất là chuyển thẳng ra ra ra chạy cái thép phụ tải luôn rồi à, bên Nguyễn và Phước Sửu cũng đang di chuyển tại à, mặt tiền của con đường Nguyễn Ông Thọ à, bây giờ là khoảng à, buổi trưa thôi nhưng mà cái lượng xe còn đi qua lại bên đây rất là đông phạm bên Nguyễn thì à, dự kiến sau này là những cái giải số thao thì sẽ rất là nhiều à, cư dân đi ngang qua đây và việc kinh doanh mua bán rất là thuận tiện và điều đặc biệt ở đây là những cái hãng thời trang rồi nhà hàng ăn uống siêu thì thương mại nữa ở đây là sẽ là một cái cụm à, Evernew một cái cụm à, tổ hợp và trung tâm thương mại bậc nhất tại à, khu Nam Sài Gòn phải không? Đây là dự án chỉ có 34 43 căn mặt tiền nhưng mà sở hữu phục vụ cho khoảng hơn 10.000 cư dân tại cụm Selecta City nên là cũng như là lưu lượng ở đây rất là lớn chắc chắn là tiềm năng nó rất là tốt rồi dạ. quá tuyệt vời luôn dạ rồi hiện tại thì à, các anh chị có rất nhiều người đang à, đang quan tâm về vấn đề giá bán dự kiến và hiện tại thì nếu như mà chúng ta quan tâm về giá bán của thị trường nhà phố hiện tại thì chủ đầu tư đang mua trong khoảng 185 đến khoảng 190 triệu một mét vuông à bằng tiền đường thì họ thật sự là một trong những cái giá bán khá là là tiềm năng và đặc biệt là sở hữu nhận nhà vào quý 1 năm 2025 đón đầu rất là nhiều dịp hạ tầng cũng như là cái tính khan hiếm về sản phẩm thì chắc chắn là một trong những cái dòng sản phẩm mà khách hàng à, có thể tham khảo lựa chọn đầu tư tại Việt Nam Sài Gòn trong khi rất là nhiều dự án đang hot hiện nay à, nói đến cái bộ lên là nói đến cái phương thức thanh toán cực kỳ giản để cho quý anh chị khách hàng à, gọi là lựa chọn thanh toán có thể là Đờ, gọi là thanh toán là khoảng 50 phần trăm còn lại 50 phần trăm đến lúc nhận nào mình mới thanh toán phòng bên Nguyễn dạ. hiện tại thì theo như cái chủ đầu tư có truyền thông ấy, là khách hàng chỉ cần thanh toán có hai phương thức thanh toán một là thanh toán 30 phần trăm sau đó ngưng đến khi nhận nhà thanh toán 65 phần trăm hoặc là thanh toán 40 phần trăm đến khi nhận nhà thanh toán à, 30 phần trăm đến khi nhận nhà thanh toán 60 phần trăm ok thì uh, chúng ta chỉ cần thanh toán gọi là cái số vốn ban đầu khá là thấp rồi chúng ta không cần phải nhận khoản vay ngay từ đầu à. mà chúng ta phải giống như những dự án khác thì phải nhận cái khoản vay ngay từ đầu mình chủ đầu cái kép lên là chúng ta chỉ nhận nhà nó thanh toán thì lúc đó thì chúng ta nếu như chúng ta có phát sinh nhu cầu vay thì rất là nhiều những ngân hàng như là Snyder Carter, HSBC hoặc là dự án phát triển ngay giữa đất của Phú Long có ngân hàng phát triển bằng hỗ trợ oh, rất là nhiều ngân hàng phạm vi Nguyễn rồi chúng ta không cần phải nhận khoản vay ngay từ đầu đó là một trong những cái kênh mà biến độ từ 2022 đến 2025 hơn 2 năm cho nên là là, là chúng ta nếu như mà chúng ta có thay đổi ý định về một cái đầu tư thì cái tính thanh khoản cũng rất là tốt do cái thời gian dài và cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, để có nhiều thông tin về à, à, được mở bán à, Celesta Avenue được này thì à, quý anh chị hãy à, nhấc máy lên gọi cho bên Nguyễn hoặc à, Phước Sửu theo số hotline bên dưới để quý à, để à, bên Nguyễn và Phước Sửu cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn à, chính sách mở bán à, giá bán à, cập nhật những thông tin tiến độ à, và điều đặc biệt là những cái chiết khấu à, và những cái quà tặng của khách hàng à, à, trong đợt mở bán này rồi xin chào và hẹn gặp lại